Chào tất cả anh em đang đam mê về bộ môn sóc đĩa Anh em nhìn này, đang là tứ tử trắng nha Anh em nhìn nhá à. à, Chẵn lẻ đánh đây Chẵn lẻ đâu đánh thoải mái đây à, Sóc dài, sóc dài, sóc thoải mái luôn Chẵn bán, này chẵn thừa này Còn nguyên này, tứ tử còn nguyên này Anh em nhìn không à, Cân tay ngay bát sóc này Anh em nhìn này à. Chẵn phải, đánh đâu đánh thoải mái này à, Số tiền đây à, Sóc giòn luôn anh em nhìn nào nào chẵn thừa nào anh em nhìn nào Đấy, tứ tử còn nguyên bây giờ tấn sẽ đánh tiếp cho anh em một ván nữa để anh em biết là đánh sóc đĩa là như nào là hiệu quả nhá Đấy, cân tay cái bát sóc này sóc giòn luôn này Đấy. xong nào bán sạch mặt chẵn này anh em nhìn nào, đó quân vị bát đĩa hoàn toàn là xanh chín anh em chỉ cần sóc cái thôi anh em chỉ cần sóc cái thôi đi đánh sóc đĩa anh em nào đang thua tha mà không biết làm sao để gỡ gạc lại trong clip này Tuấn sẽ hướng dẫn tới anh em à, quân vị bát đĩa hoàn toàn xanh chín này em chỉ cần dồn vị ở đây này anh em sóc à, đó Đấy. anh em chạm cái nhẫn này mà chạm cái nhẫn này vào cái vành dưới này Đấy, chạm vào cái vành dưới này sau đó anh em nghiêng đĩa này anh em sóc là quân vị nó sẽ nằm im mình đánh bệt cầu ví dụ bây giờ đang là chẵn đi đang là sấp đôi đi đó đang là sấp đôi này à, thì à, thường thường thì làng hay đánh lẻ anh em chỉ cần cầm chạm vào vành đĩa này nghiêng tay này à, chặn lẻ đánh xuống thoải mái đây Đó. mở ra vẫn sấp đôi này còn nguyên này anh em nhìn nó sấp đôi còn nguyên này Đấy. đây là cái nhẫn sốc nhạc anh em chỉ cần đeo nhẫn vào sốc cái này quân vị bát đĩa hoàn toàn là xanh chín Đó. anh em sóc thoải mái luôn mở ra vẫn nguyên chẵn này vẫn nguyên chặn hai đen hai trắng này đó cái nhẫn sóc nhạc này nó có rất nhiều cỡ anh em đeo vào anh em đeo vào tay nó giống như một cái nhẫn thường này anh em nhìn giống một nhẫn thường đó. sau đó anh em chỉ cần chạm chạm cái đĩa này vào nghiêng bát lại xong đó. chẵn lẻ đánh thoải mái đây sóc giòn luôn đó. bán sạch mặt chặn này anh em nhìn này anh em nào đang đi chơi sóc đĩa mịp thì nên sử dụng công nghệ này đây là cái nhẫn sóc nhạc mới nhất hiện nay mà chỉ có bên tấn bịp mới có thôi đó, anh em nào đam mê thì có thể là kết bạn Zalo đăng ký kênh của Tấn Tuân Casino à, thử kỷ niệm cho anh em này đó, sóc giòn luôn sóc thoải mái luôn à, chẵn thừa anh em nhìn không ok chưa đây là cái nhẫn sóc nhạc đánh cực kỳ hiệu quả luôn đó. sóc giòn luôn nhé mở ra vẫn là chẵn này Đấy, hai chẵn này kỷ niệm anh em một ván nữa này anh em nhớ đăng ký kênh và cần có thể liên hệ trực tiếp cho tấn à, chẵn lẻ đánh này bán hết chẵn này ok đây đây là cái nhẫn sông nhạc rất là đẹp nó có rất nhiều mẫu mã còn bên này là nhẫn cưới à, anh em nhớ đăng ký kênh của tấn tuân casino nhé xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em